À, xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người à, Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại con đường mang tên tấm lòng vàng Giai đoạn 2 Hôm nay là ngày thứ năm nha cô bác anh chị nhé Và con hiện tại là bắt đầu đang làm dần Và con đường hiện tại mình cũng đã làm đến cái, cái vị trí mà đoạn cua này Mà ngày thứ tư mà Giang có nói với cô bác anh chị biết đấy Để Đến chỗ cái đoạn à, bà con đang đang làm cái à, đường à, ở dưới thì là bà con đang san cái nền nhà hiện tại thì à, bà con ở trên này mọi người đang dục gì vào cuối năm ấy thì ai cũng sửa sang lại căn nhà để có thể đón một cái tết nó ngon hơn ấy vì đâm ra là người đi làm thì à, bà con này hay đi hộ nhau mà đâm ra đổi công nhau đây là cái vấn đề là nhân lực để đi làm đường nó cũng không được nhiều cho lắm chỉ được uh, uh, vài chục người thôi còn các anh thanh niên thì vẫn uh, công tác là dưới là chở vật liệu chị em phụ nữ trên này thì à, vườn đảo à, một anh thì à, sẽ ghép cốt pha nhưng bác già là sửa lại mấy cái, cái đường đường này thôi Rồi, chất lượng bê tông thì mình cũng nói à, cùng anh chị là làm cái này thì nó không có gì là khó cả có mấy bạn trẻ trẻ ở đây mà hay đi làm vữa thì lại hôm nay đi uh, hộ nhà rồi chung là với cái bữa mà mình đảo khô ở dưới sẵn thì mang lên đây này nó nó tiện và nó nó ấy hơn nhẹ nhàng đỡ vất vả hơn là mình mình mang lên đây mình nó trộn cái đoạn 2 giai đoạn 2 này mình làm hầu như là dốc lên dốc chứ không có đoạn nào mà phẳng Nhận nó rất là khó chị đã 11 giờ kém 10 nhé Quý anh chị nhé Thì bà con vẫn ờ, tiếp tục là đảo xi măng Đốt khô ở dưới để ờ, mang lên đây Thì mình ờ, mới trộn ở đây đổ vào trộn tiếp ở đây Thì nước này thì nó hơi xa nó rất là khó khăn đấy Mình cũng bà con dùng cái dây này Dây đen đen này Mình dẫn từ trên đỉnh đầu bản đi xuống vị trí này để lấy nước đấy làm con đường tại là bà con làm được hơn 20 mét xuống lên đây rồi cố gắng là phấn đấu dưới cho là hơn 30 mét 40 mét gì đó trưa buổi chiều ờ, nó nắng thì mình sẽ làm được uh, hơn đấy ít hơn một rưỡi bà con đi làm khá là nắng và cũng ban chỉ hành quân nào mà xem được thể là ủng hộ thêm cho bà con để nối tiếp một con đường nối tiếp những mơ cho các cháu nhỏ đi học nó dễ dàng hơn cho bà con là con đường nó uh, bê tông nó tốt hơn bao năm nay thì bà con cũng đi uh, con đường đất rồi nên là giang rất là mong muốn là cứ ban chị mạnh thường quân trong và ngoài nước là hãy uh, chung tay góp sức uh, mình uh, giúp bà con đỡ vất vả hơn và bà con cũng rất là phấn khởi có con đường mà con rất là tích cực đi làm để hoàn thành nó và cũng rằng động viên bà con cố gắng làm trong vòng ba bốn ngày mình sẽ nối tiếp xong cái đoạn này đoạn dưới thì cứ buổi sáng ờ, dậy là mọi người có thể tháo cốt pha và bà con đi được luôn con đường này. lúc mới đổ thì mình ờ, chỉ bảo bà con đi mất mét trên đường này nó không ảnh hưởng đến đấy như hôm nay vẫn là chị em phụ nữ làm như hôm qua các anh chị mình ờ, vừa lắp ghép con vàng vừa thấy đạc vừa xoa luôn Giang chỉ hướng dẫn một số kỹ thuật làm để cho bà con biết cách để mọi người sẽ làm theo như đi số 1 hết lên trên này rất vất vả luôn trước đấy bao đời bao năm rồi còn đi đường đất trơn nguy hiểm rất là mình thương các cháu nhỏ đi học khá là xa vất vả bà con chỉ ra công sức thôi mọi cái là mình à, đấy là Thủy quân là đã ủng hộ hết rồi Buổi chiều hôm nay thì à, bà con lại tiếp tục à, làm những cô bái chị nhá Sau khi mà buổi sáng mình làm được à, một chút một đoạn rồi Buổi chiều là bà con lại tiếp tục làm Thì cô bái chị có thể nhìn thấy đây Đây là cái khu vực giáp với bà con hiện tại là mọi người đang làm cái nhà mới ấy. Đâm ra là bà con là mọi người là không không có đủ cái nhân lực để đi làm nhiều người nữa đây là hai ba nhà đang làm đấy. nhà bên trưởng bản này Đấy, nhà và anh ở bên dưới này thì à, đang làm nhà mới đâm ra là mọi người làm bỏ cái nhà cũ đi ấy đâm ra là không có người nữa mình thấy là bà con đang làm thì kia đào đất bằng cái máy máy máy cày đấy nó rất là thông minh và tiện lợi luôn chiều nay cố gắng là mình sẽ đổ những cái vị trí à, bà con đang ngồi đây của anh chị nhé từ vị trí này thì uh, quý cô bác anh chị có thể nhìn thấy cái điểm bản ờ, trường như kìa đó, mình nối đến vị trí kia đây xuống hơn 100 mét nữa chính là khoảng ờ, một ngày rưỡi nữa là là xong cái đoạn hai giai đoạn 2 mình nối từ cái điểm ở trên ờ, đầu cao nhất bản hàng trắng lừ ấy của anh chị ạ mình tính là trong vòng một ngày rưỡi sẽ cố gắng uh, hoàn thành để nối hai cái điểm lại với nhau và cái đoạn này thì nó hơi sát với cái chỗ bà con là làm cái tà ly này mình phải bám theo cái, cái tà ly đường này đi Thế được rồi anh ạ, san san đấy được rồi San cho nó đi thôi, không cần uh, sâu quá sàn thấp nó một chút nữa thôi mà không cần phải sâu quá nữa đâu đây là nó ấy rồi đấy nó bơi bơi thôi thoải thì được rồi chị em phụ nữ trên này thì vẫn ờ, tiếp tục là vữa ra này bà con bận khá là nhiều việc 야. 아, 이거 이거. 야, 가봐 봐. 아, 그럼 이거 나 오, 허거. 언니 지금 이해야 열라. 이야. 这这这还有吗？

mấy năm nay thì ờ, thời tiết cũng ờ, ủng hộ cho bà con là nắng ờ, rất là tốt để cho con đường nó khô nhanh nó cứng nhanh anh chị nhưng mà nó mưa thì rất là khó rất là lâu luôn để mình có thể đổ hôm nay là ngày mai là mình đi được luôn thì cứ ờ, đoạn ờ, dốc thì mình cứ 3 ờ, mét mình cho một cái, cái ngăn cách để nhất là chống gãy bê tông là chủ yếu và rắn nở của bê tông thôi cái giai đoạn 1 mà Giang làm thì nó là con đường bê tông đến đến hiện tại đi là chưa có vấn đề hề, hề hấn gì luôn bà con khen rất là chắc hơn cả đường nhà nước đường nhà nước đổ được 3 tháng là bung hết rồi nghĩa là xi là mua như thế nào mà rang xi là xi mắc 40 thì cái độ bền nó sẽ bền hơn và chắc hơn tốt hơn là mắc 30 làm xong giai đoạn 2 550m này thì nếu mà thừa tiếp tục mình lại đổ vào cái đường vào bên trong bên kia đường vào nhà cộng đồng các anh chị nhé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 Ở dưới nè Ở dưới nè Nắng nóng Nắng chứ em Mò chỉ cát thì nhắc Mò yếu Mày ru Oh, rất là nguy hiểm nên là mình làm sát về bên này được không anh chị ạ rất sợ thế nên bên này là mọi người làm nhà mà trước là ờ, đảo cả ly làm cái nhà sàn, làm cái nhà ở đây ra là là mình làm sát cho bên này anh chị cái ngăn vào đây nha bác nhé ngăn vào nó xa quá để những ờ, đoạn cuối cùng cũng ờ, <coughs> bảo bà con là hôm nay là người đi làm nó cũng ít người ấy đâm giờ mình cũng không làm được uh, hiệu quả cho lắm nhưng cái đoạn này là mình làm cũng chưa đến những cái vị trí kia đâu nếu một chút là không hết xi si, do xi si là lấy phải xa ấy sáng nay mình đi lấy xi si thì ờ, lấy có 25 bao thôi bảo bà con đổ nốt đảo nốt kia cái số bao kia mọi người mang lên nữa thì mình cho bà con nghỉ sớm mai bắt đầu mình bắt đầu đổ trí này xuống ờ, điểm trường 感谢流量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 这一口空出来了，这个太棒了！哎，加油！这才是真的，这样一口一口给它它它口看。这刀挺重啊，这个这个这个。哦，哦哟，那这个刀还是几手？这里吧。 Gracias. cuối cùng của ngày hôm nay rồi các anh chị nhé và chở hết lên rồi bà con thì bắt đầu về dần rồi mọi người Đại. Dạ. 거야 có lẽ là Giang cũng à, xin phép được khép lại cái video buổi chiều và kết thúc ngày hôm nay của Giang ở đây thôi Xin hẹn quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người để video tiếp theo nhé và Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo